cho cuộc tình ta anh đã xây dựng nên hạnh phúc nhưng em đạp ngã giờ anh gom góp những thứ đồ vỡ và cố điêu hạnh phúc hay chút gì đó vậy thôi mà sao quá khó khó quên bóng hình em quên người yêu là xe tạt khó nhưng em đã quên giờ anh lên chờ em tròn cú còn em lạc lối đi về bên đôi tiếc cho cuộc tình ta anh đã xây dựng nên hạnh phúc nhưng em đạp ngã giờ anh gom góp những thứ đồ vỡ và cố điều hạnh phúc hay chút gì đó vậy thôi mà sao quá khó khó quên bóng hình em quên người yêu là xe tạt khó đã quên